riêng nhé Ây da, lâu lắm rồi gặp anh em Chúng ta ăn nhé Bao nhiêu Chị đi Chị đi Cắn đầu chia to Cắn đầu chia to cái nhé, 200 nhé Gà 200 à? 200 luôn Này đấy không điểm rồi vâng thế thì chơi 9 điểm này dám đi 4 điểm vàng 4 điểm vàng chơi đấy kìa elite nha elite rồi anh nhà thiếu rồi anh không điểm Ngay sao được không này ừ, chắc anh bỏ đi sao có nhà thắng gì cả vâng elite anh bỏ đi bỏ như ừ. về thôi không có ngày sớm rồi à. cứ bị xé này này đi dạ. theo hai thừa hai còn bốn này rồi hai ngày một cân bốn cân này em và hai là cân đúng không ừ. và hai thừa hai nữa này thừa bốn đấy à thừa thừa hai nhẹ cái ấn này vâng bảy điểm bảy điểm trên đó điểm tám điểm đấy thẳng ừ đứa cầm thế nhỉ à, anh đưa tiền đây đưa tiền đi nào cùng mỗi chân cùng chân chết rồi cuốn nó mới coi về về bởi vì tôi hai nhà tám có hơn mua chất tầng giỏ thôi Đâu đó hai ra Thừa hai Thừa Thêm 2 thừa 3 Em là 50 cân à? Ừ. Cân Xem điểm 8 điểm hôm nay thử được đi à sếp này mỗi nhà thêm bao nhiêu nữa đi trăm mỗi nhà hai trăm không không không biết ai đồng không phải à không phải đi đâu đấy được khỏe <laughs> mày lộc nhiều sáu điểm hùng cũng thua tháng thắng à sáu điểm thế ai chơi được quá Hãy subscribe cái hoàng anh vẫn có kìa nó về đi để chơi nhanh lên đúng rồi không chưa cười ha hai trăm hai trăm có cân hai trăm thừa ba cân là thì yêu đuôi rồi cân đó cân là yêu đuôi rồi ba thêm hai và năm cân vậy năm cân năm cân bỏ đi cần mình thử chín điểm vì thầy thua gãy một quy này chín điểm như là quy cơ cao từ vậy thôi nói thôi có chơi không đó ừ. dạ. Dạ. có chơi không raya mía. Sacará. Chào cô chết dạ, Chào Chào người Nhà thi đấu chịu Cần không? Xem thì anh kia chưa gì nó đã bỏ rồi <laughs> Bảy điểm Bảy điểm anh em mình về Tốt quá, chả có nước rồi Đấy là người đóng nghề hết tiền Đây Bài anh quá Bạn hơi chắc vậy thì chịu Toàn nghề đúng không? Bán nghề Đó là điểm như người ta Cứ đè anh em suốt này chịu cái nào được rồi học kênh nhà anh em là nhất thi đấu này 200 điều ba là năm này điều ba là thêm ba này hai hai này có, em xem điểm mình xem đấy chín có rồi à anh mà điểm ấy điểm điểm nào vậy ui cái gì không điểm nào rồi cái gì nói chín đất rồi mình biết rồi đọc đọc mình chỉ đọc riêng rồi sao đọc đọc đây đây nó sao này thằng đấy là hồi chỉ lắng nghe muốn xem bài có sao to quá xem thử Thank you. con bạn anh em cứ vào cho em có bạn con bè tí xong rồi gắn vào viên uống thẳng suốt anh cứ ăn suốt thế để anh chơi hai lít giờ thêm hai mấy điều em em hai cân à? Và hai cân này à, đây bốn điểm thôi bốn điểm mấy bảy mày em ăn rồi ok mãi chưa mới làm được ván mãi mới được hơn chân lần đấy Ồ, cứ đánh bạc suốt ngày này chỉ lấy tiền đô đi mà đưa về cho vợ con à ngày lái xe lái cộ được tí tiền suốt ngày đánh bạc này chết về Anh liêng to hết kìa Nhưng xe anh liêng to hết này, gà 200 hai trăm thêm hai rồi anh ăn tất đâu dạ. em chịu rồi dạ. Không có điểm nữa theo Thôi đánh vậy nghỉ nhá 10 phút rồi Chỉ gây cấn thế chị Chị vẫn còn ít tiền nữa Anh nốt đi hai này hai là cân đúng không về. Mình chưa ve ai gì không làm năm cân cân điểm là cân này Ờ mấy đấy Anh còn 5 cân rồi Anh còn 3 nữa là Anh còn 3 nữa là Rồi rồi rồi bây giờ rồi Ôi dạ Cái gì đấy Đánh đốt là anh em nghỉ nhé ừ. 5 điểm năm điểm rồi Ừ em năm năm thua Đây 6 điểm Ui, ui gì Một hai ba sáu điểm gì anh Chưa 6 điểm gì à, hơn 5 điểm rồi Còn gì nữa Tôi nghỉ nhé Mấy triệu để về chiều chạy xe uống nước ấy Ây ơi, đau lưng quá Ừ, ờ, đi rồi Đi đường chờ anh kiếm hơi nhiều